chào ờ, tất cả anh em trong thời gian vừa qua thì cũng có nhiều anh em gọi điện đến ờ, hỏi tôi à, có cái máy nhìn xuyên qua nắp tài xỉu hay là gọi là kính kính áp tròng tôi nói luôn là kính áp tròng hay còn gọi cái mắt len để nhìn xuyên qua nắp tài xỉu thực hư chuyện đó như thế nào và có thật hay không thì tôi khẳng định luôn với anh em cái điều đó là có thật nhưng mà cũng không cần thiết là phải sử dụng đến mắt len hay là kính áp tròng để nhìn xuyên qua mà có một cái cách khác nó đơn giản hơn rất là nhiều trước kia thì à, tôi cũng làm nhiều clip giới thiệu về anh em về cái cái máy soi xuyên qua nắp tài xỉu bây giờ cái công nghệ thì nó cũng à, tiên tiến hơn nó nhằm phục vụ cho anh em thì chúng tôi cũng sáng chế ra những cái bộ sản phẩm nhìn à, xuyên qua nắp nhưng mà không cần phải dùng máy hay là dùng mắt len mà chúng ta vẫn có thể nhìn xuyên qua được đó chính là sử dụng mắt thường hoặc là không cần phải cái gì cả chỉ cần ờ, mắt chúng ta mắt thường là chúng ta có thể nhìn xuyên qua được đây nó là một cái nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé không hoàn toàn không phải nắp camera không phải là nắp hai chiều hay cực gì cả dĩa hột cũng hoàn toàn bình thường tôi, tôi sẽ không ờ, cần phải soi dọi đèn hột làm gì cả bởi vì hột nam châm thì cũng không liên quan gì đến cái nắp này đúng không anh em và tôi sẽ sử dụng mắt thường của tôi tôi có thể nhìn xuyên qua cái nắp này được nói về nguyên lý hoạt động của cái nắp này cách sử dụng ấy khi vào chơi anh em chỉ đưa cái nắp này thôi một cái nắp hoàn toàn bình thường không phải nắp camera tôi nhắc lại không phải nắp camera hay là uh, nắp hai chiều hay cực gì cả đây nó chỉ là một cái nắp hoàn toàn bình thường tại sao tôi có thể uh, nhìn xuyên qua được thì do cái nắp này nó có một cái vị trí đặc biệt cái vị trí nó ở chỗ nào thì tôi cũng không tiện nói ở đây để tránh làm ờ, lộ cái uh, bộ nắp này khi anh em đi chơi đưa cái nắp này vào thì sẽ không bị người ta phát hiện ra đây nó có một cái điểm và chỉ có khi nào anh em à, sử dụng cái bộ sản phẩm này tôi sẽ nói cho qua cho anh em à, anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây Thế bây giờ tôi à, tránh là mất thời gian của anh em cái clip này tôi sẽ làm rất là ngắn thôi chắc khoảng à, tầm 5 phút đổ lại rồi tôi sẽ test thử cho anh em xem à, vài chén và để anh em biết cái sự hiệu quả của cái bộ uh, nắp nó cái nắp uh, nhìn xuyên này nó như thế nào có hiệu quả có cao hay không bây giờ tôi nhìn thấy ở bên trong là nó có một con tam và một con ngũ anh em đó hai con tam và một con ngũ ba hột mà tôi đã nhìn thấy hai hột rồi cái điều đó thì anh em thấy nó sự hiệu quả nó như nào trong tài xỉu anh em biết đấy chỉ cần nhìn thấy một hột thôi là chúng ta tỷ lệ chiến thắng của chúng ta đã lên đến 70 phần trăm rồi không nói gì chúng ta đây là có thể nhìn thấy hai hột thậm chí nhìn thấy được cả ba hột thì tỷ lệ chiến thắng là gần như là tuyệt đối như bây giờ chắc chắn là có một con ngũ anh em ạ tôi khẳng định 100 trăm có một con ngũ tôi sẽ khui thử cho anh em xem đó thường thường khi à, chúng ta đi à, chơi tài xỉu này thì lên con lên ngũ lục thì chúng ta biết nên đánh gì ấy. khi có ngũ lục thì chúng ta sẽ đánh tài và nhất nhị thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh xỉu có những trường hợp nó chỉ là à, trường hợp chén phản ví dụ như là nó tôi nhìn thấy một con ngũ nhưng mà nó lên hai con tứ đây tôi giải thích luôn với anh em nhé trường hợp đây gọi là chân phản này bởi vì sao tôi nhìn thấy một con ngũ nhưng mà bởi vì con ngũ nó là chấm màu đen nên sẽ rất là dễ nhìn còn con tứ mặt tứ và mặt nhất nó sẽ rất là khó nhìn bởi vì cái mặt tứ và mặt uh, nhất này nó màu đỏ nó trùng với lại cái màu của cái nắp này nên rất là khó nhìn còn những cái mặt khác nhị tam ngũ lục thì rất là dễ nhìn bởi vì nó là màu đen nó sẽ không bị trùng màu với lại cái màu của nắp này nên sẽ rất là dễ nhìn bây giờ tôi nhìn thấy một con ngũ và một con tam như trường hợp này thì chúng ta có thể căn đó là đánh tài bởi vì tôi có có thể nếu như mắt tôi thì không phải là kém mà theo cái cái cái um, quan sát của tôi hiện nay thì tôi nhìn thấy một con tam một con ngũ và nếu không nhầm là có một cả một con lục nữa đó đây là trường hợp chuyển phản này anh em công nhận không bởi vì sao tôi nói luôn này có con tam và con ngũ đó. thì tôi đã nhìn thấy rõ rồi còn đây nó lên con nhất con nhất nó trùng màu với cái nắp này như tôi vừa nói ở lúc trước bây giờ chắc chắn tôi khẳng định 100% là có một con nhị khi có nhị thì chúng ta biết nên đánh gì có nhị thì chúng ta sẽ đánh xỉu đúng không tôi sẽ khui thử cho anh em xem Đó, lên hai con nhị và một con tam tôi sẽ thử cho anh em một chén nữa chén cuối chén này tôi khẳng định 100% vẫn có một con nhị anh em nhé nếu như không nhầm thì có nhị và một con tứ hoặc con nhất vì hai con kia nó trùng màu màu đỏ nên tôi khó không thể nhìn thấy rõ hết được tôi à, sẽ khui thử cho anh em xem khẳng định với anh em 100 trăm là có con nhị đó tôi nói đúng đúng không anh em tôi chỉ nhìn thấy con nhị còn con nhất hoặc là có con nhất hoặc là có con tứ bởi vì nó trùng màu anh em thấy nào rất là hiệu quả không cái clip này tôi chỉ làm ngắn gọn như thế anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại đây xin à, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em